Bản tin thể thao gồm có những nội dung chính như sau. 1. cần cảnh huy chương vàng SEA Games 31. 2. Giải cơ vô địch quốc gia 2022 tổng duyệt cho SEA Games 31. 3. Đối thủ giấu mặt của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Sau đây là nội dung bản tin. Cận cảnh huy chương vàng SEA Games 31 được mạ vàng 24K. Tấm huy chương vàng SEA Games 31 được mạ vàng 24K với thiết kế đặc biệt ấn tượng và nổi bật. Tại SEA Games 31 sắp diễn ra ở Việt Nam, khoảng 4.000 huy chương gồm vàng, bạc và đồng sẽ được trao cho các vận động viên đạt thành tích cao khi thi đấu. Huy chương SEA Games 31 được chế tác công phu, ấn tượng và nổi bật, làm tăng thêm giá trị và ý nghĩa cho những vận động viên sở hữu. Huy chương được đúc bằng hợp chất đồng, kẽm, với lượng đồng đỏ chiếm trên 85%. Huy chương dày 5 mm, mặt trước có biểu tượng SEA Games 31 và mặt sau là hình sao la, linh vật của đại hội. Trong khi huy chương bạc được mạ bạc, huy chương đồng được mạ đồng thì huy chương vàng được mạ vàng 24K với 4 lớp. Theo kế hoạch, toàn bộ huy chương được hoàn thành chế tác trong tháng tư này. SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Trong đó, Hà Nội là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18 trên 40 môn thi của đại hội. Dự kiến, SEA Games 31 sẽ thu hút khoảng 10.000 vận động viên, huấn luyện viên quan chức của 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á tham dự. Chủ nhà Việt Nam dự kiến cử khoảng 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở cả 40 môn, phấn đấu giành giành 140 huy chương vàng, xếp nhất toàn đoàn. Giải côn vô địch quốc gia 2022 tổng duyệt cho SEA Games 31, giải vô địch côn quốc gia Cúp VinFast 2022 lần đầu tiên được tổ chức dành cho các con vợ chuyên nghiệp và nghiệp dư, người Việt Nam, được coi như màn tổng duyệt cho các tuyển thủ quốc gia trước SEA Games 31 giải vô địch côn quốc gia Cup VinFast 2022 do Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Cung Việt Nam phối hợp tổ chức. Giải diễn ra từ 19 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại sân Vinpearl Cung Hải Phòng, Vũ Yên, Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên giải vô địch côn quốc gia được tổ chức là một giải đấu chuyên nghiệp dành riêng cho các vợ người Việt Nam. Giải có sự tham dự của các vợ kinh nghiệm như Trương Chí Quân, Doãn Văn Định, Đỗ Lê Gia Đạt, Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thảo My cùng dàn tài năng trẻ dự SEA Games 31 như Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Quang Trí, Nguyễn Đặng Minh, Đoàn Xuân Khuê Minh, Phạm Thị Yến Chi, Lê Trúc An. Tê Côn Thảo My chia sẻ, đây là lần đầu tôi được thi đấu với chị Bảo Nghi tại Việt Nam. Hai chị em đã quen nhau 10 năm rồi. Thực sự tôi rất háo hức vì hai chị em có nhiều kỷ niệm khi thi đấu cùng nhau trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Chị Bảo Nghi đã dẫn dắt tôi nhiều, là tấm gương cho tôi khi tôi mới tập luyện côn. Mong là lần này hai chị em sẽ có thời gian vui vẻ với nhau và dĩ nhiên tôi sẽ thi đấu hết mình. Phó TTK Hiệp hội Gôn Việt Nam, Nguyễn Thế Dương cho biết giải vô địch quốc gia 2022 là bài thuốc thử và chuẩn bị cuối cùng cho tuyển. Gôn Việt Nam trước khi bước vào SEA Games 31, các vận động viên sẽ có thêm kinh nghiệm khi được thi đấu với những côn thủ kỳ cựu để có nhiều cơ hội học hỏi hơn. Giải vô địch côn quốc gia, cúp VinFast 2022 có quỹ tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng. Trong đó, 1 tỷ đồng dành cho bảng nam và 200 triệu đồng dành cho bảng nữ. đối thủ giấu mặt của u 23 Việt Nam tại SEA Games 31. Suốt thời gian dài qua, U23 Myanmar không lộ diện ở các trận đấu, giải đấu quốc tế nào. Đây chính là đối thủ mà U23 Việt Nam chỉ hòa và thua suốt 7 kỳ SEA Games gần nhất. Myanmar là một trong những đối thủ cùng bảng A giới chủ nhà Việt Nam tại môn bóng đá nam SEA Games 31, bên cạnh Indonesia, Philippines và Timor Leste. Với tư cách đương kim Á quân, sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng, Indonesia là ứng viên đăng ký trong cuộc đua tranh hai vé vào bán kết. Trong khi đó, Myanmar ít được nhắc tới song lại là đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không thể xem thường. Thống kê cho thấy, trong 7 kỳ SEA Games gần nhất, các đại diện của Việt Nam chỉ hòa và thua trước Myanmar. Trong đó đáng kể nhất là trận thua 1-2 tại bán kết năm 2015 và lần thảm bại 1-4 ở trận tranh huy chương đồng năm 2011. Trận thắng gần nhất của tuyển Việt Nam trước Myanmar tại SEA Games là chiến thắng 1-0 ở vòng bảng SEA Games 23 cách đây đã 17 năm để chuẩn bị cho SEA Games 31. U23 Myanmar đã tập trung 25 cầu thủ, bao gồm 4 cầu thủ trên 23 tuổi, tập huấn tại OE từ ngày 17 tháng 4, sau đó sẽ bay thẳng sang Việt Nam dự đại hội. Suốt thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên, đoàn quân đu huấn luyện viên người Bulgaria, Yelisa Bobov dẫn dắt chưa có được tập huấn trong nước nào. Kế hoạch dự giải U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia, giải đấu mà U23 Việt Nam vô địch cũng phải hủy phút chót do trong đội có nhiều ca nhiễm COVID-19. Có thể nói, U23 Myanmar chính là ẩn số của bảng A. Theo truyền thông Myanmar, thầy trò Felisa Bobot đặt mục tiêu lọt qua dòng bảng SEA Games 31. Chỉ tiêu này hoàn toàn có cơ sở khi U23 Myanmar là đội xếp thứ ba chung cuộc tại đại hội trước, sau khi đánh bại Campuchia ở trận tranh huy chương đồng. Theo lịch thi đấu, U23 Myanmar sẽ gặp U23 Việt Nam ngày 13 tháng 5 trước khi quyết đấu 23 Indonesia ở lượt trận cuối sau đó hai ngày. Cảm ơn các bạn lắng nghe thông tin. Hãy đăng ký kênh để có tin tức mới nhất.